thập giá siêu vẹo ngài bước đi và quân lính theo ngài lấy dây quất ngài từng vết thương đâm thấu xuyên vào tim mọi ánh mắt đang trông thấy cha cùng bước ngài đi ôi xót xa Giêsu Chúa tôi mỗi tôi áo tay Giêsu ngài đã tháng nào in dấu chân Giêsu mang thập giá siêu vẹo ngài bước đi và quân lính theo ngài lấy dây quất ngài từng vết thương đâm thấu xuyên vào tim mọi ánh mắt đang trông thấy cha cùng bước ngài đi Giêsu Chúa tôi mang hình mỗi tôi. vì tay Giêsu ngài đã giang ra vì tôi với anh Chúa đã mang hình ôm nhân loại bằng tình chúa đã mang hình, ôm nhân loại bằng tình yêu thương giêsu đắc thắng muôn đời ôm nhân loại bằng tình yêu thương giêsu đắc thắng